Ui, khó mở đó nha Ui. Còn gì nữa đâu mà khóc với <laughs> Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BU Studio Và hôm nay Trường Linh sẽ review cho các bạn một cái món mà tín đồ quay YouTube đi quay vlog rồi tiktok cần thu âm đây hoặc là cái mình có thể kẹp vào áo để mình có thể giảng bài rồi dạy học online được luôn một con microphone đến từ hãng Relaka có hai dòng một á là mi 1 ha mi 1 và trên tay phải của linh đó là mi 2 rồi thì hai cái dòng này nó khác nhau ở chỗ là một mic và hai mic đấy thì mình sẽ đi vào cái chi tiết và test chất lượng của con này như thế nào nhé rồi ở đây thiết kế nó sẽ có một cái miếng dán để mà che chống trầy cái màn hình led thì đây linh sẽ tháo ra ha à, thì mọi người nếu mà không muốn tháo thì mọi người cứ để thôi thì ở đây linh sẽ nói tiếp về cái vấn đề là màn hình led và cách sử dụng của nó đầu tiên chúng ta sẽ mở đè nút nguồn mở lên hai cái nút nguồn màu tròn này nè rồi đấy bên trái là cái màn hình hiển thị cái mic này đi vào bây giờ mình sẽ mình sẽ chỉnh cái bộ thu này âm lượng á đầu tiên là về cái âm lượng là mình sẽ cái nút bên phải thì khi mình nhấn nè đó nó giống như một cái à, một nút thôi mà các bạn không có nút giảm phụ tăng nó chỉ có một chế độ thôi chế độ thứ nhất là một gạch là mình thu nó tín hiệu thấp thứ hai đấy, thứ ba đấy, đó và mát nè thì cái này tùy chỉnh vào cái người mà nói thì mình có thể tùy chỉnh mọi cái chế độ khác nhau ha à, mình có một cái màn hình led hiển thị bên này bên này thì khi mình bật lên rồi thì nó chỉ có như đây thôi tại vì nó sẽ tự kết nối tự kết nối với nhau nha tần số tự kết nối với nhau thì bây giờ mình sẽ test cái máy ảnh để coi à, âm thanh nó như thế nào khi mà đi ngoài đường gió hoặc là trong phòng để xem các bạn có thể nghe được âm thanh và các bạn có thể xem xét có nên mua một con này về để mình có thể review hoặc là làm tất cả mọi thứ và đây là cái chất lượng mà các bạn đang nghe bằng cái microphone Mi 1 Đây là cách Thì uh, hiện tại thì Linh đang để một cái chế độ âm lượng thấp nhất Rồi bây giờ em bấm Em bấm lên nấc 2 dùm anh đi Alo đó các bạn đã không trong cái khoảng cách như vậy mà các bạn đã thấy cái âm lượng nó khác không thì khi mà mình một cái người mà cái cường độ nói á to thì mình nên à để cái âm lượng thấp thôi rồi bây giờ em cho thêm âm lượng lên đi alo alo one two alo alo đấy các bạn có nghe cái âm thường khác chắc cái cũng cũng khác phải không rồi tiếp đi em cho lên mát luôn alo mát chưa rồi mát đây là âm lượng mát nè thì à, cái kẹp áo này á mình có thể kẹp vào áo ha rồi mình nói chuyện nếu mà mình nói chuyện mình cảm giác như là nó to nó bể á cái người nói rất to bể á, thì mình sẽ giảm xuống em cho anh tầm khoảng 2 hoặc 3 được rồi hai thôi hai hai hai nấc thôi rồi đây là hai nấc ha rồi thì cái lọc gió này thì trừ khi các bạn ra ngoài đường á, chạy xe hoặc là đứng ở một cái không gian à, review bất động sản hoặc là review một cái hồ cá hay là review một cái gì đó hay là nói chuyện về cái gì đó đi nhiều đi lại nhiều thì các bạn nên bỏ này vào đây ha đấy thì đây là cái chất lượng mà âm thanh đang ngồi trong một khối phòng à, kín không có nhiều tiếng ồn thì à, review về sản phẩm ví dụ như à hello hôm nay linh sẽ review về một cái microphone wireless hai mic à một mic thì là dùng cho người nói à một mic là người dùng cho người phỏng vấn ví dụ như vậy thì các bạn có thể à, cài áo hoặc là đeo cầm đến tay để các bạn có thể đưa qua lại cũng được hoặc là hai mic thì các bạn có thể thuận tiện hơn với cái chuyện là trao đổi công việc qua lại đấy và đó là cái chất lượng âm thanh khi mà mình quay bằng máy ảnh và bây giờ mình sẽ test cái cửa rồi đi xuống dưới lầu Đây ở đây là hai lầu nha mình đi xuống dưới lầu thử xem coi cái micro này nó có hoạt động hay không khi mà đứng đây á, cái âm thanh nó sẽ đi xuống dưới xem coi cái lực cản của cái tường à, cái sóng này nó có mạnh hay không này đây mỗi tầng thì dày tầm khoảng 40 à, xăng xi băng đó em cứ quay từ ở đây thì hiện tại thì linh đang đi xuống tầng thứ nhất đấy che khuất còn nhảy không em sóng âm còn nhảy không đấy sóng âm vẫn còn nhảy nha mọi người ơi đấy ví dụ mình xuống đây nè là cách khoảng hai cái nền hai cái nền nhà rồi mình còn đi vào trong cái bếp rồi để mình mở cửa ra ngoài đây cầm chìa khóa đó thấy không đây mình xuống đất rồi và bây giờ mình sẽ đi ra tiếp quay xa được không hả mình quay xong mình đi ra rồi đó xong mình chạy bộ lại nha các bạn quay ra nha xa nha ở đây thì chạy bộ nha các bạn mình chạy xem thử coi cái nó sẽ như thế nào nha one two đấy mình đang chạy bộ vô rồi thì cái khoảng cách thì nó cũng xa từ đây đến chiếc xe tải thì tầm khoảng 50 hơn 50 mét Rồi, nãy giờ các bạn đã nghe được cái âm thanh test mà khi đi Linh đi ở đây, đi xuống dưới lầu và ngăn qua bao nhiêu bức tường, bao nhiêu cửa và Linh qua một cái ờ, phơi đồ này, này kia ra trước. Đó, thì các bạn vẫn nghe được cái âm thanh thì cái khoảng cách là bao xa, ví dụ như là từ 30 đến 50 mét thì cái khoảng cách âm thanh nó vẫn còn nghe rõ và khi mà Linh chạy thì nó sẽ không có nghe sột soạt nhiều với một cái giá thành trên 3 triệu mà nó có đầy đủ chức năng để mà mình có thể làm việc được thì à, linh nghĩ cái này cũng quá là hợp lý thường xuyên à, thu âm rồi review nói chung là làm tất cả mọi thứ thì bản thân linh thì linh cũng sẽ lấy cái này để mà review khi mà linh đi ra ngoài chứ không phải là mình sẽ lấy micro gắn trên máy ảnh đâu ha rồi thì trọn bộ nó đều có dây sạc à, dây cắm máy ảnh dây cắm điện thoại và có một cái bông lọc gió rồi một cục thu và một cục phát thì à, các bạn cho Linh một cái bình luận cảm nhận khi mà nghe cái âm thanh của nó như thế nào để mà Linh có thể à, test những cái sản phẩm khác hoặc là so sánh với những cái con khác nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn có một cái ngày làm việc thật là hiệu quả.